chào mọi người hiện tại bọn mình đang ờ, ở gifu ờ, Nhật Bản thì hiện tại bọn mình đang đi kiếm ờ, đồ ăn ở Nhật nè thì trước xung quanh này rất nhiều quán ăn nè bây giờ mình sẽ review những quán ăn ở Nhật Bản cho mọi người xem nha ở xung quanh này có rất nhiều quán ăn mọi người đây tiếp theo là những quán ăn khác quán này là quán sushi quán à, ăn vặt những quán ăn vặt à, xung quanh thư này quán kia là quán may hay á quán may hay s là lầu hai đây là quán hay s lầu hai may s lầu hai ôi sáu sen sáu sen đấy bây giờ hình như bên kia quân đoàn à, Việt Nam cũng bên kia mọi người hôm nay là có rất nhiều à, người Việt Nam đi du lịch ở cái phương này đấy anh em anh em <laughs> người quen người quen quen không quen không anh không nhìn thấy mặt lỡ quen rồi ở bên kia là cái quán à, buffet mọi người ở buffet này có vẻ hơi chua chua ấy. đi ăn à, buffet thử coi kiếm các à, quán buffet đây là một quán uh, kéo vô 11 người cũng chua chua <laughs> hồi nay quán này không được quán đầu kia thấy giá rõ ràng hơn kìa tiếp tục giờ dạ. ờ, kiếm chỗ khác mọi người ơi đang kiếm ờ, chỗ ta mình cha <laughs> mình cha mà trên mạng để kiếm chỗ ờ, buffet quán buffet lạnh <laughs> hôm nay em nó trên trên đông mấy mấy dưới dưới hè không ăn giới luôn không tức luôn thế là xong lạnh Chừng lắm hả? Sai kìa, sai kìa. Quá chật quá Đó, vừa em nói anh đánh con này đi có vẻ Đó mà đi bộ Đánh đi bộ Cắt nhà Chật quá nhiều vậy rồi Chật Mình đi ăn như này là nướng cho mình đúng không? Toàn quán nướng cho mình thì rất đắt đúng không? thì nước bọn mình hôm nào chả ăn rồi thì bây giờ ta đi ăn đồ khác đi đồ thường thôi ăn ăn gọi món thôi gọi món đang à vậy là quán trung quốc mà không phải quán trung quốc quán nào cũng được vậy quán nào tìm đi ở ờ, trên, cái chỗ nào mà quán nào rộng rộng á thấy nhiều ghế nhiều quán nó chắc quá bốn người ba người hai ờ, người có một cái quán anh vô vừa nãy nó có một cái như kiểu tấm lưới đó quán là quán về hè trên trên ừ hồi nãy cái chỗ đó quán ngoài lề đường đó nó cũng ờ, rộng rãi đi đi chỗ mà anh biết nhưng, cái chỗ không nhưng mà ở dưới này thôi nhưng mà không biết là ở đó nó có đồ gì nhanh thôi chỗ gà này ừ, gà ba trăm gà vô chín mươi Đây ăn gọi ăn bao nhiêu gọi bao nhiêu ok vô đây đi bảy trăm tám trăm ba trăm có đồ nướng thịt nướng cái gì từng món gọi ra thôi ăn thôi rồi cô ăn chưa chứ phải là mình nước hả có nghĩa là đồ nước nhưng mà gọi không sẽ ờ, ví dụ nó là nó nó một, rồi một đĩa này này 200 yên thì mình gọi ra à, ờ thì đi có chỗ chưa không dạ đi bảo đâu đợi, ờ, không ấy người có người đợi hả thì đợi thì phải đợi bóc bóc lên đi đâu vô bóc lên đi em vô tay qua người ta đi anh quay mà chị qua chị qua chị qua số em vô coi qua qua đây nói là <laughs> coi qua đâu tiếng nhật đâu trời ơi tiếng nhật đâu à, em thị ngồi chờ đây này nó ngồi chờ ăn đây này quán này từng người bằng một thôi đi bố bố trí quán khác lại đi đây từng người bằng một đông người không có chỗ ngồi bấm đông quá đợi quá đông quá đợi lâu rồi này. lại tiếp tục đi mọi người ơi nhìn nó ngồi đợi đợi đợi này ngồi mong ở một thế một cái cái thế giới rộng lớn nhiều món ăn thế này chúng ta không biết chọn lựa món nào hết khó chọn quá chỉ còn duy nhất là coi mình đi thôi nhanh gọn lẹ quán này cũng nướng luôn nè nhưng mà bọn này nó nướng quá mình. vô cự kìa anh ơi Thịt là Mẹ khói thơm ngập mực nước Mực nước đâu kia TBMITT Ăn thử thôi Tiếp tục vẫn kiếm mọi người Ừ anh đã đi dạo vào đường kìa đùa chứ đường anh thầu à hồi <laughs> hồi hello hello hello hello hello đường bố mày làm bố đi kiểu gì kệ bố đường bố mày làm con này con này quá bé nữa con trước mặt đấy mì mì với lại bé nhìn bé đồ nướng có trước mặt to nữa trước mặt quán đấy quán này đi cho nhanh đi quán quán quán theo kiểu đi trung quốc nè vô đây nè bên nào bên kia vô đây được ở đây rồi vô đây là trung quốc nè vô ờ. cày thôi tí thôi trung quốc bây giờ bọn mình vô xe quá vô quán trung quốc ờ, các bạn ba rau bốn trăm yên hồi nãy đi vòng vòng ờ, rất nhiều quán nhưng mà toàn những quán nhỏ nhỏ mọi người đi xuống đi hả đội anh quen đấy cái đội xe chia xe mình nè đâu đấy nè ừ. để gặp người quen nữa nói chung là anh đi khi khắp thế gian cuối cùng gặp nhau mày nhớ tóc quăng rồi đấy ừ. bây giờ bây giờ anh anh đi chọn món hay chọn ấy quán đẹp ừ. quay em đấy vậy quay em đấy đang quay đấy chào mọi người chào mọi người nha nhớ like subscribe kênh của mình nha tạm, tạm biệt mọi người hả pqt gp mọi người có ủng hộ nha có người có người nhiều chi nên đấy thôi đây là một quán trung quốc chỗ này nó địa điểm nó rộng mọi người ラの漫才はい、một người hơi chán hả sao như thế cái kiểu này ừ nó rộng rãi thoải mái đúng không Trung Quốc nó Trung Quốc nó làm rộng ôi tao nói đàn này mua tao nói đàn nhưng mà mắt mắt tê rừng 何でそうですか。 Diêu Chi Ninh đấy 十十人。 Diêu Chi Ninh 十一。はいはい。ちょっといい。上十七号吧 bia thì nó bị đắt trời ơi đến sáng rồi trời trong này nó phòng nó tối quá vừa rồi bọn mình à, mới đang à, đang chọn món mọi người thử chưa ờ, thì đây là những cái món mà do phòng này nó làm tối quá thì đây là mình sẽ quay sơ cho mọi người cái cho phòng này tối quá nên cũng khó là quay đây là những món ăn ờ, ở đây nè đi rồi đây bên bản ăn còn đây là bia còn mình chọn bia bia đầu này bia không đấy chồng bia nước cam đây là món những món Trung Quốc nè bây giờ vô khác nè rồi lên lên phát nè vô một vô vừa rồi mình đã giới thiệu mọi người quán ăn ờ, quán Trung Quốc ha bây giờ bọn mình đi tới ờ, app karaoke cảm ơn mọi người xem video và nhớ like và subscribe kênh của mình nha tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha bye bye mọi người nha đây mọi người